Video ngày hôm nay là mình sẽ làm riêng cho những anh em nào mà đang chơi bầu cua Anh em đang thua, anh em muốn kiếm đường để gỡ Lấy lại những cái gì mình đã thua Cũng như là những anh em nào mà muốn kiếm tiền từ cái môn cờ bạc bầu cua tôm cá này Thì cứ xem hết video thì anh em sẽ hiểu được cái cách mình chơi Cái thứ nhất để mình né những cái trường hợp mà mình đi chơi mình bị người ta lừa Cái thứ hai là mình có thể áp dụng vô mình kiếm tiền được từ đây Thì à, trước khi mà mình hướng dẫn cho anh em cái cách chơi Thì đầu tiên mình sẽ thực tế trước cho anh em thấy mình sẽ đánh thử cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em cho anh em thấy được như thế nào là chơi có kỹ thuật với lại người chơi tay ngang mình chơi mình biết nhiều thì mình sẽ lúc nào cũng là người chiến thắng trong cuộc chơi mình không bao giờ bị thua thì đầu tiên mình sẽ lắc thử 5 ván cho anh em coi cho anh em thấy được là chuẩn 100% và mình có thể đánh được à, hai uh, con ba con thậm chí mình ra cả ba con mình đều biết cả ba con đây lắc thử cho anh em coi nè thì như ván này mình chắc chắn 100% với anh em mở ra sẽ có nai và cá mở nè có nai có cá xuống tiền nai cá đây có nai có cá ván thứ hai nè như ván này thì mình có thể đánh trực tiếp cho anh em là con bầu có ba con bầu mình dám chắc 100% là có ba con bầu rồi ván thứ hai nha có ba bầu chuẩn 100% chưa ván thứ ba ván thứ ba thì à, anh em nào dám đánh bầu không không có một con bầu nào hết chỉ có gà và cua mở nè có gà có cua ván thứ tư ván thứ tư thì mình đánh ván này cho anh em coi đánh con gà tiếp và con cá có cá nè có gà đấy ván thứ năm nè ván cuối cùng lắc bao nhiêu cái cũng được lắc không cần phải có kỹ thuật nha ai lắc cũng được nhưng mà làm sao để mình biết được kết quả bên trong thì mới hay đánh gà cá nè đó có gà có cá thì tại sao mình lại đánh được như vậy tại sao mình lại biết trước được cái kết quả ở bên trong thì giới thiệu tới anh em đây là một cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua tôm cá đánh bất cứ sân sới nào đi chơi thì anh em chỉ cần bỏ cái thùng vô thôi hộp là hộp ai cũng được hộp nào cũng được đĩa đĩa nào cũng được mình chỉ cần bỏ duy nhất cái thùng sơn này vô thôi đầu tiên thì anh em có thể thấy cái thùng nè thùng này khi là thùng làm làm xong thì anh em có thể thấy là nó giống thật 100% với cái thùng sơn anh em mua ở ngoài chợ về anh em cắt anh em chơi có cả hình đây hình hài nó vẫn y chang và cầm lên nó sẽ không nặng hơn cái thùng bình thường cầm lên nó cũng như vậy và nó không để lại bất cứ cái dấu vết gì ở trên thùng hết để giới thiệu tới anh em đây là cái bộ thùng camera nha thì cái cách chơi mình hướng dẫn luôn cho những anh em nào mình chưa biết nó cũng rất là dễ thôi đi chơi bỏ cái thùng vô là coi như chiến thắng 100% rồi lắc nè ai lắc cũng được anh em đứng 10 mét anh em bấm cái điện thoại lên thấy hai con cá không đó mở ra là có hai con cá lắc nè bấm điện thoại lên đó cứ lắc xong bấm điện thoại lên là sẽ thấy bầu tôm nai đó, đứng xa 10 mét nha không cần phải đứng sát bên cứ đứng xa 10 mét là ok rồi cái uh, còn cái thùng này á, cái phần pin của nó thì mình hướng dẫn cho anh em sạc pin hết thì mình sạc thùng này bảo hành cho anh em chơi 6 tháng còn mà anh em xài bền thì có thể xài vài năm nói chung cái thùng này giá cả nó rất là ok nói chung bằng một chén bạc anh em đánh thôi rất là rẻ và cái phần điện thoại này để mình coi nè thì nó có hai mẫu một là anh em lấy sẵn cái mẫu cùi bắp điện thoại cùi bắp này về anh coi anh em coi còn hai anh em sợ cái điện thoại này nó bất tiện thì anh em có thể kết nối trực tiếp vô cái điện thoại cảm ứng của anh em xài luôn thì mình sẽ không coi bằng điện thoại cùi bắp nữa mà mình coi bằng điện thoại cảm ứng hàng ngày mình xài luôn thì nó sẽ kín đáo hơn lắc xong nè bấm lên là thấy nè đây đó anh em thấy rõ ràng không cá gà gà đó thấy rõ cả màu nha thùng này bao đánh cho anh em 4 tiếng là mới hết pin còn điện thoại này thì cứ hết pin rồi sạc à, bằng à, chui sạc xong của Nokia thôi xài pin 5C thì à, đây là cái bộ thùng camera thùng sơn đây là cái mẫu thùng nè cho anh em coi kỹ lại lần nữa không để lại bất cứ dấu vết gì nha thùng là thùng một lớp và có đầy đủ hình và chữ như là cái thùng sơn ngoài chợ không bị nặng hơn thì sạc là sạc bề thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây 09097044 số 4 thì mình tên Phi ở bến xe miền Đông Sài Gòn 201 Nguyễn Xí anh em có cần à, lấy hàng hoặc là ở xa cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em còn ở gần thì mình cũng khuyên anh em qua nhà mình coi thử hàng test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok đúng như quảng cáo và phù hợp cái quan trọng là phải phù hợp với cái chỗ anh em chơi thì anh em lấy về xài còn không thì lên đây tham khảo